Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 4 ngày 18 tháng 8 năm 2021, tức ngày 11 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày Mậu Tuất, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Mậu Tuất hôm nay là Canh Thìn, Bính Thìn. Con giáp xung tháng Bính Thân là Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý Dậu Tý tương phá báo hiệu tình hình tài chính của người tuổi Tý trong hôm nay không ổn định và nên tránh việc chi tiêu không kế hoạch. Vận trình tài lộc của con giáp này đang tăng tiến bỗng xa sút bất ngờ. Thu nhập của bạn bị ảnh hưởng nặng nề do kẻ tiểu nhân bày mưu sắp đặt và cướp đi những thứ bạn đang hướng tới. Chẳng những vậy, tiểu nhân thiên quan còn gây ra không ít rắc rối, cho công việc của bản mệnh những hành động lời nói vô tình khiến bạn có thêm kẻ thù, kẻ tiểu nhân ghi thù tất trả tìm mọi cơ hội để vùi dập bản mệnh xuống bùn sâu, khiến bạn làm gì cũng khó thành như mong đợi. Kim sinh thủy, người độc thân có những mối quan hệ mới với người khác phái, khả năng phát triển thành tình yêu là khá cao. Bản mệnh cần nắm bắt cơ hội, chớ để những chuyện ngoài lề ảnh hưởng nhiều đến tình cảm cá nhân. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tỵ. 2. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi thứ 4 của 12 con giáp, cục diện tam hợp che trở nên chuyện tình cảm của người tuổi Sửu không có nhiều biến động. Dù cả hai đều bận rộn cho cuộc sống cá nhân và công việc, nhưng bạn và người ấy đều có đủ sự tinh tế để không làm đối phương cảm thấy cô đơn hay chạnh lòng. Thực thần nhập cục còn mang tới cho con giáp này thêm tin vui về đường tài lộc. Bản mệnh có một ngày may mắn khi tiền bạc dùng rình trong tay, nhất là người theo nghiệp làm ăn kinh doanh lại càng dễ phát tài phát lộc nhờ biết cập nhật xu hướng thị trường và nắm bắt thị hiếu của khách hàng.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 danh vọng như mục tiêu đã đặt ra. Các thử thách liên tục được đặt ra nhưng không vì thế mà bạn chùn bước. Với may mắn hiện tại, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra được con đường phù hợp với mình. Thời điểm này, không gì có thể ngăn cản được bước tiến của bản mệnh trên con đường công danh sự nghiệp. Những chú hổ nên dành nhiều thời gian để phát triển những phương hướng mới cho bản thân. Kim khắc mộc ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện tình cảm của mệnh chủ. Bản mệnh đau đầu để giải quyết những rắc rối trong mối quan hệ tình cảm, Nhất là khi mà sự nghi ngờ, hiểm nghi lấp đầy trái tim khiến cả hai chẳng còn đủ sáng suốt để nhìn nhận vấn đề. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Dậu mão tương xung cảnh báo người tuổi mão nên hết sức cẩn thận trong cách hành xử trong ngày hôm nay để tránh gây ra tranh cãi, hiếm khích không đáng với người xung quanh. Nhất là trong công việc, Điểm báo tử vi cho thấy bạn có thể xảy ra mâu thuẫn không nhỏ với đồng nghiệp khiến tiến trình công việc bị ảnh hưởng. Trong ngày này, đôi lúc bạn có thể cảm thấy khá vất vả với hàng loạt công việc đồ dồn, nhưng cuối cùng mọi việc được xử lý ổn thỏa nhờ có thiên ấn trợ giúp. Có thể nói hôm nay là ngày làm việc tất bật, nhưng bù lại, bạn giải quyết được khá khá việc tồn động đã từ lâu nay. Ngũ hành xung khắc khiến chuyện tình cảm của bạn không được thuận lợi nhưng đây cũng chỉ là thử thách nhỏ mà hai bạn cần phải trải qua như bất cứ cặp đôi yêu nhau nào. Bạn cũng đừng nên lo lắng quá mà làm dùm beng mọi thứ lên nhé, hãy cứ bình tĩnh ứng phó với mọi chuyện xảy ra. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi. năm Tử vi tuổi Thìn. Ngày có lục hợp tương trợ, người tuổi Thìn không có nỗi lo nào đáng kể khi mà mọi việc đang tiến triển hết sức suôn sẻ theo những gì bạn đã chủ tính. Công việc thuận lợi, hợp tác làm ăn khá,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 nếu cả hai có khoảng thời gian đủ lâu để bên cạnh nhau, hai bạn có thể tính tới chuyện về chung một nhà để có thể chính thức chăm sóc nhau mỗi ngày. Còn người độc thân cũng đang cảm nhận những tình cảm mới mẻ nảy sinh, mối quan hệ dần tăng nhiệt. Dường như đôi bên đều nhận thấy tình yêu đang nảy nở nhưng chưa tìm được cơ hội để giải bày. Kiếp tài giáng họa cản trở không nhỏ tới việc kiếm tiền của những chú rắn. Họa mất tiền ở thời điểm này rất rõ, bạn chi tiêu nhiều khoản không rõ ràng, Lúc nhớ, lúc quên lại rất dễ bị người khác lừa gạt mà mất tài sản. Bản mệnh cần cân bằng thu chi, kiểm soát tài chính chặt chẽ hơn. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Người tuổi ngọ quẩn quanh trong những suy nghĩ tiêu cực do tỷ kiên, gây ra khiến bạn chẳng còn đủ tỉnh táo để tính toán bất cứ việc gì vào lúc này nữa. Cái tôi cá nhân quá lớn khiến bạn trở nên bảo thủ và cứng nhắc, không chịu tiếp thu ý kiến từ những người khác, cũng không chịu sửa đổi bản thân dù mắc phải sai lầm. Lời khuyên cho bản mệnh là cần phải cẩn thận thì hơn vì có điểm tiểu nhân vẫn đang chờ đợi thời cơ để gây khó dễ cho bạn, nhất là trong những thời điểm như hôm nay. Hỏa kim xung khắc, dù mối quan hệ tình cảm hiện tại của hai bạn không có mâu thuẫn nhưng cũng không thật sự mặn mà. Người độc thân vẫn chưa có cơ hội nên duyên, bạn khó tính trong việc lựa chọn đối tượng, hầu như ai trong mắt bạn cũng mất điểm này điểm kia đó là do duyên chưa tới, đừng quá vội vàng. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8. Tử vi tuổi mùi Người tuổi mùi sẽ được thực thần, chỉ lối dẫn đường nên nhanh chóng nhìn thấy những cơ hội kiếm tiền hiếm có khi mà xung quanh còn chưa ai nhìn thấy được. Bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì phát tài chẳng có gì khó. Nếu bản mệnh đang có kế hoạch đẩy mạnh hợp tác hay mở rộng phạm vi kinh doanh, thì có thể cân nhắc tiến hành bước đầu trong ngày hôm nay để lấy vận may khi khởi đầu. Các thần này sẽ giúp cho bản mệnh có những bước khởi đầu thuận lợi, tiếp tục hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Thổ sinh kim, đường tình duyên của bản mệnh như được chắp thêm đôi cánh, tình yêu thăng hoa, đào hoa nở rộ. Người đã có đôi nhận cảm nhận được rõ ràng tình cảm và sự tin tưởng mà đối phương dành cho mình, cả hai cùng chung tay đắp xây hạnh phúc đợi tới ngày chung đôi. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Nhờ có các thần chính tài trợ mệnh, nguồn tài chính vững vàng giúp cho vận trình hôm nay của người tuổi thân trở nên tươi sáng hơn. Nếu bạn có kế hoạch chi tiêu hợp lý, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái với mức thu nhập hiện tại của mình. Tuy nhiên, đừng quên kế hoạch tiết kiệm đấy nhé. Đó sẽ là nguồn đảm bảo chắc chắn cho tương lai và tuổi già của bạn. Bạn cũng có thể dành tiền đầu tư để tiền bạc sinh sôi nảy nở mỗi ngày, Tiền bạc phải luôn được luân chuyển thì mới ngày càng tăng tiến. Kim hỏa tương xung khiến vợ chồng con giáp này thiếu sự thấu hiểu và thông cảm với nhau. Quan hệ giữa hai người lạnh nhạt, không có tiếng nói chung, tương tác ngày càng ít đi khiến hạnh phúc nhạt phai, chẳng ai còn quan tâm tới những gì người kia đang nghĩ nữa. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu. Người tuổi dậu có thể trở nên khá nóng nảy và hiếu thắng do ảnh hưởng của cục diện dậu, dậu tự hình gây ra. Bạn ăn nói không kiêng nể, nghĩ gì là nói nấy nên rất dễ đắc tội người khác. Có vài người còn cảm thấy bạn không tôn trọng họ nên sẽ tìm cách để sò xiên và hạ bệ bạn trước đám đông. Trạng thái tinh thần bất ổn còn khiến bạn có xu hướng phóng đại vấn đề, quá trình giao tiếp với nửa kia cũng xảy ra nhiều hiểu lầm, dễ nói lời tổn thương tới nhau. Bạn nên xem lại cách cư xử của mình, bởi chẳng ai có nghĩa vụ phải chịu đựng cơn thịnh nộ từ bạn trong khi người ta chẳng làm gì sai cả. Thiên tài nâng đỡ mà đường tài lộc của con giáp này hôm nay khá ổn định. Các dòng tiền đang lần lượt đổ về nhờ vào việc thời gian qua bạn rất chăm chỉ để kiếm tiền. Hơn ai hết, bạn là người hiểu rõ rằng tiền bạc kiếm ra không hề dễ dàng vì thế luôn có kế hoạch chi tiêu rất khoa học. Giờ tốt trong ngày 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất, Dậu tuất tương hại là nguyên nhân chính khiến con giáp tuổi tuất dễ nóng nảy, gắt gỏng với đồng nghiệp, đối tác, ảnh hưởng đến mối quan hệ xã giao và hiệu quả công việc. Bạn cần biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Ai cũng có những lúc cảm xúc lên xuống thất thường nhưng khi ở nơi làm việc, chúng ta phải thể hiện tính chuyên nghiệp của mình bằng cách không mang tình cảm cá nhân vào trong công việc để tránh những sai lầm và rắc rối không đáng có. Ngũ hành tương sinh cho thấy chuyện tình cảm của mệnh chủ đang có những dấu hiệu khả quan, nhất là đối với những ai còn độc thân. Nhưng nếu muốn có tiến triển rõ ràng, con giáp này cần phải chủ động bước ra vùng an toàn và đối diện thẳng thắn với tình cảm của mình. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi. Chính quan nhập cục báo hiệu công việc hôm nay của người tuổi hợi khá thuận lợi, Hôm nay, mệnh chủ tìm ra được động lực phấn đấu cho mình. Trong một ngày như này, bạn không muốn để hoài phí bất cứ giây phút quý giá nào để theo đuổi mục tiêu. Có nhiều cơ hội bày ra trước mắt, cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân trao cho con giáp này những bước đường tương lai rộng mở thanh thang, có thể làm được những điều mình mong muốn. Kim sinh thủy mang tới cho bản mệnh thêm sự tự tin trong các quyết định liên quan tới tình cảm,